chào quý khán giả hôm nay à, kênh thắng cò đi à, bắt rắn mối à. thôi kệ quay đi hồi có rồi quay quá ướt luôn rồi anh em ơi nay à, thánh ăn gà rừng đi bắt rắn mối nè quý khán giả từ dạ, xanh rồi anh em ơi đi gắt mối gắt mối về à? tối nè nấu cháo ăn quý hay vậy hồi đi vườn bên kia nữa mà để vườn qua vườn có à, bên ông á lỗ anh em ơi nặng quá kiếm chục con không được kiếm chừng chục con rồi đi qua cây cầu khỉ yeah. <laughs> có không rồi này thất thu rồi quý vị ơi ráng bắt quay kiếm con quay giờ phải giảng thức không à chắc đăng lên à, cho quý vị giải thân thức hành trình đi bắt thôi chứ gắn <laughs> mối không có còn nào chăng à? dính còn gắn mối quý giá đây sánh đang gần bắt đây dạ, đứng quay chẳng có ăn rồi nó vào chẳng mối đây <laughs> dính còn cái dạ ơi vô bao một kéo các bạn thì cầm trong chưa chưa chưa từ từ trăm ơi để thể trăm ơi uống trăm ơi rồi một con gắn mối quá bự rồi đuổi ờ, tự tự nó chạy ờ, ấy hả chơi ăn không chạy bắt màu hai anh em đi bắt à bây giờ bắt ham nữa đó ừ. ừ hai con hả rồi thánh người gần chụp bắt đây bắt cái mối thôi dạ con gắn mối nó ban đêm nó dạng lắm ta dễ bắt hơn đi, đi câu hết biết rồi Đó. Đó. Đó. quá trời nó bự em ơi quá giờ ờ, đi qua vườn khác với khán giả đây là vườn à, ờ, à, ờ, na thái của anh phương cái bên nghe nè tôi đang đi ờ, ngoài vườn của chăm nè đang đi đang đi đang đi sâu nè không biết nào điện không tôi điện không được đâu không điện không cây tôi điện không bắt máy nè à ông để bắt ra phải không rồi rồi rồi rồi, rồi phong đem ếch kìa Vậy giờ đi vô vườn của hàng xóm. Đây, có có các bạn ơi Có có có. Ừ, có Rồi, một con gắn mối nữa quý giá. Đây, nó cái nó này. Đây, gắn mối đây. Để nó bị xuống đây. Rồi. Gắn mối nha, hôm nay đừng bắt gắn mối nha. Đây bây giờ gắn mối đây nha. Nè. Đào qua vô. có Hả? Hả? có. Nè, hai con này luôn hết vậy? <laughs> À? À? <laughs> Hai nó không? Dạ. Nó rồi. Các bạn ơi, bắt hai con nữa ừ, bỏ đi đây. Chỉ quần quà luôn Rồi, đi. Là, là, là hai con nó luôn hả? Ừ. Nó đó. một con nữa quý khán giả chào hẹn ai đó quá trời sáng kêu được sáng kêu được sáng kêu giả rồi đó món lôi nãy giờ cỡ ừ, nửa cây số dạ mới được ba con hai con bắt hai lần xảy ra bắt lại nếu quý vị thấy à, cái kênh của mình hay đăng ký mình quý à, vị này cũng lá xài lắm mình đợi thêm con nha các bạn khả năng con này đắt đi <laughs> lại thêm một con nữa nguyên giả quá trời ngon đây bỏ cầm vô đây cầm vô gì cầm vô sốc sốc sốc giá rồi xong nay thất thu rồi bắt được bốn con không biết nữa quả này có bây giờ chuyển qua vườn nhãn rồi quý khán giả đó giờ qua vườn nhãn cơ mà sớm bắt bự trời trong trong trong gốc cây này nè thấy không thấy không thấy. Thôi thoát ra từ từ vô Nguyễn Ngư Bắt này cho mấy Chạy giống cống cây à cây nè Để uh, cầu cứu sư phụ <laughs> Thánh ăn người rừng bắt mà được Cái này gọi nữa nè ở đâu thấy không nè nó trắng đen nè trắng đen nè mạnh bao dây nó bao dây nó nguyên nhân trên này trên này trên đó khúc này trên này này đây này đúng biết đúng biết này qua đây này qua đây này qua đây qua đây này qua đây này qua đây này hay quá dính một con nữa quý khán giả ơi biết bự rồi một con nữa quý khán giả ù nó được khác vậy bạn ù Vương hướng bắt được con nào cho quý khán giả phát hiện một con một mà để ông kiên bắt à, <laughs> gắn mối thì nếu bằng ngày mà chúng ta câu là sáng tới chiều chừng chục con cái gì còn đi ban đêm ờ, phải không phải là một ký hai ký là bình thường nếu có còn mình đi câu dù gắn mối có nhưng câu chắc gì gắn mối ăn á đi sâu giờ là, là hiệu quả hơn con không dính con quý giả ơi nói gắn, gắn mối bắt bằng đêm là là dễ ăn nhất câu là dễ gì ăn được đó cái này thánh ăn gần nhớ quý giả <laughs> tức là bắt ăn mối là chúng ta phải lấy cây quơ này quý giá nó quơ cái mối nó nhảy lên là ban đêm nó không có chạy nhảy lên nó nằm nó chờ mình bắt nó cho nên dễ lắm dễ ăn lắm vườn nào mà có chừng trăm con là bắt khoảng 90 ờ, con còn 10 con là tại vì ờ, nó trốn kỹ quá lại một con nữa quý khán giả chạy vô trong đám cây đó nó thoát lên lên trong nó thoát bình bình hơn bên kia của đây qua đây anh không từ từ đọc anh chọn có gì chạy cái mồm không có là chạy rồi đừng cốc không có là chạy xe xe rồi đi thôi không trăm ơi thôi vậy nó đứng đứng đứng đứng đó nè nghe coi chưa chưa đang bắt ngoài giường nè Ôi, chạy chạy chạy chạy xíu à thôi xíu à bỏ đang đang bắt đang bắt đúng rồi Tịch. à rồi, rồi vụ phong sao rồi có không giờ giờ anh vô anh vô đi rồi em vô em sao vô giường này nè gần như nè gấp hai tay trời ơi thôi Ờ, dạng ra không chăng dưới cây đó người chụp gắn mối cũng hay mà thằng quay phim cũng hay nữa quay phim cũng phải gìn gặp nó sát ơi kề gắn mối vô khác ai hai quý khán giả ban đêm bắt là thôi chất lượng à, tao giả hết gắn mối rồi nay tối qua về